Thì, uh, giới thiệu một chút uh, bác là tên là giờ gì và ở đâu đúng không ạ? Bác thì là tên là Trần Quý Cừ, năm nay là 70 tuổi. Đấy. Thì bác bị rất nhiều bệnh. Thứ nhất là tim mạch thì đã ba ten. Rồi là tiến tới là rồi bệnh hút thì từ năm 1998 đến giờ. Đấy, nó rất là lâu rồi. Cái thứ hai là vừa đây thì là cách đây hai tháng thì bắt đầu là mắc thêm bệnh tiểu đường thì có lúc nó lên vọt lên tới 23 chấm 23.1 rồi lại tụt xuống 3.3 rồi nó nó có những lúc mà như vậy là có những lúc phải mê man rồi đấy đã bị đã bị mê man phải gọi cái đến cấp cứu 115 người ta đến đến là lúc đấy mới phát hiện ra là bị tiểu đường nó nó tụt tụt quá thế thành thử ra là lúc đấy mi pha cấp sữa thì khoảng 5 7 phút sau nó mới tỉnh vừa rồi nó lại tụt xuống một nhát nữa là 3.1 cũng kinh khủng ấy thế nhưng mà mình biết được cái thế là cứ liên tiếp nhài năm sáu cái kẹo liền thế là bắt đầu nó nó nó, nó thì qua cái điều trị là của bệnh viện thì nó cũng là lên lên xuống xuống nó cũng không ổn định đối với bác thế nhưng mà vừa rồi thì thì các cháu đã thì cái sản phẩm bác dùng có phải là cái sản phẩm đây cái, bác à, lấy cái sản phẩm ra cháu xem là cái, cái cái sản phẩm này à, bác uống cái này à? đấy ạ ờ, uống vâng, cái này. Vâng. thì là nó đã qua một thời gian mới được có một thời gian rất ngắn rồi nhưng mà nó đã khoảng bao nhiêu lâu hả bác như vậy là tính ra này cũng phải gần chục ngày rồi đó vâng. vâng. chưa đến chục ngày thế nhưng mà cái đường huyết của bác là vừa rồi đi khám ngày 19 này, tháng 1 ờ, này, năm 21 không có thì ai là đấy. thì là 19 này thì là tiểu đường xuống còn 7 chấm thế là bác sĩ nó bảo thế là của bác đã rất ổn định nhưng bác uống cái thuốc này thấy rất là hợp bác còn uống thuốc tây nữa không không thuốc tây thì hoàn toàn bác lại không dùng nữa dừng nữa dừng à, lại à, dừng thuốc tây luôn vâng. để thử nghiệm cái thuốc này nó như thế nào chứ là mình uống lẫn lộn thì cuối cùng chả biết là cái nào nó nó nó, lên, nó xuống cả thế thì bác cứ thử nghiệm xem là nếu như mà nó có những hiện tượng mà nó tăng vọt lên các thứ thì mình lại phải có một cái xử lý vâng. thế nhưng mà bác đã tin tưởng và theo đuổi cái dòng này thì là khi các cháu mang đến cho bác bác thấy rằng là rất êm và hơn nữa trong cái ăn uống sinh hoạt của bác thì là khi về về mặt là trong tiêu hóa thì nó không gây ra những cái bụng đầy hoặc là khó tiêu nữa nên là ăn uống đến đâu thì là nó chỉ no thôi nhưng mà nó không có cái hiện tượng là nó cứ trào ngược lên cho mình như thế này này khác như vừa rồi đấy thì nó có một trận ho kéo dài là do nguyên nhân thuốc của cái thuốc tây nó cấp là gây ra cái mình ho là mình không biết cứ thế uống thế ra nhà uống theo thuốc đỡ nha để, để đâm ra là mình nó bị như thế chứ không phải là do mình nó bị nó từ cái chỗ mà không ấy được thì là ho để đâm ra là mình không ăn được không ngủ được mình suy nhược cơ thể vâng thế từ đấy bác từ đấy bác uống cái thuốc này thì bắt đầu nó nó không đến là khám mà nó thay đổi thuốc cho bác thì bác cũng đã đỡ đến bây giờ thì cơ thể cái thứ này khác tương thì... đối là ổn định vâng. khả năng là chỉ một vài ngày nữa nó sẽ khỏe đi lại tốt thôi vâng. Dạ. Thế, thế về ăn uống thì ngủ thì thế nào bác bác ăn uống thì đến bây giờ bác ăn bình thường cứ mỗi bữa là vẫn hết một bát cơm đấy Tức là trước đây là mình bị chán ăn đúng không? Ờ, chán không muốn ăn một tí nào, dù nửa bát cũng không xong mà. Thế nhưng bây giờ thì ăn uống nó cũng đạt được cái... Còn ờ, ngủ thì vẫn bình thường, ngủ thì ngày có thể... Lúc bao giờ thì cũng ngủ được khoảng 4 tiếng thôi. Dạ. Bây giờ. Nhưng mà dần dần nó sẽ khắc phục nếu mà, mà mình ổn định được tất cả các thứ thì nó sẽ thấy cho mình nó là là là, vâng là sẽ... thế còn cái vết thương ở chân thì như nào vết bác vết thương ở chân của bác thì từ ngày mà ấy cái cái, cái có cái thuốc cái lại thì bắt đầu nó đẩy ra cái cái cái cái, cái chất axit uric ở trong cái cái vết thương bị bác bị hút đâm ra là cái cái cái đó nó nằm bên trong đó bây giờ thì nó đẩy dần đẩy dần ra thì bắt đầu là vết thương nó mới lành dần thì cũng khoảng đó ít nhất không phải là năm bảy ngày nữa thì nó bắt đầu bỏ chịu khó bỏ cái như thế để nó thoáng ban đêm tức là bác là vừa uống vừa đắp đúng không vừa uống vừa đắp trong thời gian khoảng mấy ngày rồi nhỉ thì được là 8 ngày 7 8 ngày rồi à. À. thế cho nên cái điều đấy là cái mà mình là bác rất tin tưởng và cái cái này mong rằng là sẽ có những cái cung cấp cho sau này về hỗ trợ để mình, mình giữ trì gì gì lâu dài cho đảm bảo dạ. không phải là chữa một bệnh này mà nó giảm được tất cả chứ nếu như này thì cái thà kể cả mỡ máu rồi tất cả mọi cái nó sẽ rồi đường thận đường gan mình tốt lên thì mình sẽ khỏe vâng thế hồi cái chỉ số uric của bác đi kiểm tra thì nó nó, cái, nó có ờ, xuống thấp không của bác là trước đây của nó là 567 mà lâu lắm rồi nó không cho kiểm tra mà cơ bản là mình đã cứ sang cái thử tiểu đường cái là bắt đầu là thôi tất cả các khoản khác thì về về về ấy là đâm ra là mình nhưng mà tin rằng cái axit uric cũng giảm chứ nếu không đau nữa ừ. nó không đau nó không ấy nữa thì à cũng hết đau luôn ừ, tức là như, như cái khớp kia cũng hết đau axit uric của mình nó sẽ giảm xuống à Đấy, bây giờ bác thấy các khớp bác còn đau không <clears throat> các khớp thì là cũng nó nó chỉ đau nhẹ thôi chứ không đến mức độ là mình đau mình không đi được vâng nhưng mà cái, cái này nó phát sinh là chính là là do cái cái cái, cái ngón chân này nó thì ngón chân này, này đúng ở đấy nó vâng. phát trình nó sưng lên bắt đầu đây là sau 8 ngày nó liền rồi đúng không ạ vâng vâng nó nó nó ấy như vậy dạ. thế thì, thì cũng từng bước một bác sẽ